Ninja ni ninja. Mình sẽ <coughs> giờ người hạ bạc. Mà bây giờ vậy đó. Ở bên tới hoạt là những cái này. Thế cả là cái gì vậy? Cả là cái gì vậy? Mình hạ giờ vậy. Nó nhảy cái gì? ông trên Đi đi chào bà Ngày ra bị Đi bà chú Nói nào vậy Ừ Nghe bà vậy sao Mira, corrente te da la Rồi. Nó cái gì kìa. 涙あのねなぶなぶねなぶなぶかびだやでかびねやじゃあねねへんかびだやねねあのべやねないやないややでねなまなねなべたじばうんうん ನಾನು ವಾಜಬಿ ನಾನು ವಾಜಬಿ ಹೆಂಗೆ ತಾಬೇಗ ಮಂದಗೆ ಅದನ್ನ ഞാൻ എഴുതിയൊക്കെ ആക്കി ഞാൻ അന്നത്തെ ഏറ്റവും തുകര വഹിവാകര ഞാൻ യാവത്തെ പാപ്പ എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ പാപിക്കാം വക വാപ്പിയൊക്കെ ഒരു ഹബിയിട്ട് Caralho. Caralho. Vâng, rồi, rồi, rồi, rồi. Vâng. Ừ. Này. Buhal. Buhal. Cái này, thấy người ta vậy. Hả? Hay nhau. Thì phải dạo. Ừ. Ừ. Dạo ừ. thì. Dạo dạ, vậy. Hay nhất này là hiện tôi. Là vậy. Hết rồi, vào gì rồi. Nó thấy cái ai bây giờ rồi. Hả gì ta rồi. hay nhau kìa. Thấy nó khác gì, Rồi giao đi. Ừ. 涙なんか涙涙なんかnuối nằm nằm nuối nằm bẹp mà vì cái nam bị nuối vì cái tên này bị nuối nằm bây giờ nào các bị cái hiện giờ thế nào về hiện các bị cái giờ cái thế này các các bị cái thế này nhà cái hiện giờ trên cái mình thế này bị cái nào ha, thế thế 가복빙 하고 있다 보 그만 해봐 좋다 야, 야 이제 많이 하빈 형제 많이 깔아보죠 아이고 다 해야죠 해야죠 해야죠 해야죠 완전히 못되죠 오 cái sang em chị mà hai chị tình nhảy ra em giờ tao mà hiếm shouting. Me darling. Oh, what time. Kuyi kat away. Nó chịu, đây bà chịu, đây bà chịu, chạy ca bên này chịu vậy. Ừ. Nó bên này này, như vậy này hết Kanyada, hagat, tati. Kanyada. Nè, giờ tôi vào chi gọi vậy nè. Ừ. À, mà hát nhà nói nè. Hát vào nó cho quán nè. Ừ. Thế nào vậy? Thế như tôi mặt thấp vậy nè. này, cái này, À, những cái... người cười học như vậy, mỗi giáo học dạo này à có vậy dắt cái dạo thì, nào thế vậy nhá cái nó chả họ bây giờ cái hạ bây giờ biết bây giờ cái giờ hạ ta hạ ta này ừ đánh nhau không khăn được đánh nhau bị đó là cái mà n a p a k e g u g a r a n sampah m n i nah ke hmm itu nah ke nah le pisan nah ke sana anda tu nyawa nah nah ke kata no a n d e no kan no d a j i e n eh b i k e n j a d e nah no kan d ada d a j i e n nah ke n a d anda tu je nyai man man b i n c e n g apa nah nah bincang كيف تعرف احنا ابوهم جهل هاي هاي تجي جهل هنا هاي جمعهم هذا هاهم جوان ني ني هذه ده هدن معه nó không vậy hết anh thành nè là phụ cho già quá chưa me yawera te kawera hirimeni yawera te kawera hirimeni pon pon pon yawera te kawera hirimeni yawera te kawera hirimeni pon pon pon Apa kan? Jauh jauh. Lu, nanya nó Enoughe. Menyaudi. Oh. Nabihe. Enoughe. Nabihe. Agad nagyon nem vagynak. Mi a bában van? Javéra tika véra, himeni, javéra tika véra, himeni, pon, pon, pon, mira. Mi bában a bában? Dá, hepinye. Né, que hepinye? à nó à, nó à, nó thế vậy, 한우야와 나노비 nó 그나 나호노 아진노해 나호노 대와 아진노해 네 뜨야 이제 거기 ra 그걸 나오자 hay bà nha hay anh anh anh làm thế này vậy dạ, nó ôn lâu chưa ha ha dạ dạ đi dạ, dạ bây à, bây giờ giờ giờ giờ thì mình xin tới để để bài, được yautiga thì paje yauti patatoya leha pai yauti min leha pai tahan pato heyuite gogo ii min cái yauja nakita miyum katap mikima nukuna hafun mara ranchi inji yauti ranchi inji yauti hamjai mà ಆಗ್ತದ ಏನು ಹಿಂಗಿರ ನಮಗೆ ಲಾಭಿ ಜಮೀನ ಹಾಗೆ ಕರೆ ಜಮೀ ಜಮೀನ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಕರೆ ನಮಗೆ ಬೇಂಜ ಜಾಗ ಲಾಭಿ ಜಮಿ ಹಾಗೆ ಕರೆ nối lại nói với học kệ hai cái bên trên cái mẹ bị nói chạy chạy mình xếp cái là bị hay chạy 인제 분이야. 혼자 그냥 시작이 된 이거 혼자 마마라 이자우자. 나한테 어? 야가 되자. 맥탕 과자우자. 가만히 있다 오늘 이거 태. 이거 좀 태. 그다음에 가자우자. 가만히 moved and này ừ. how was em muốn won't have any good thing without any good take it. And to get take it. Come on down. Come on here down. Now you got my pay take it. Come on, take it. That night then. Đi cà tì à tì vậy vậy. Ừ, à, mà hãy nói, anh giao nói chứ. Ừ. Ừ, hòa hiến, hòa với bà nhà. はいはいじゃまた分やべなはいじゃのねだいはいじゃよはいやはいやわはいごちゃはいやだいはいやじゃはいわなはいじいてうんないなあのかなおでうんなべじゃなべじゃ Mira, me n l a m a b a n ni agacho, no. Me agacho, No hermano. Me llamaban, dale, ¿qué opina, y gato? No, ya No va, n d i a y No, no, pues. No, no, no, no, no, aquí no. Me. Nada, No no, que ya. Ni te prueba el happy, no, pero. Ya. Ya, ya, ya, no, pero. n hay. n te prueba. Ya. મારું કન અમારે મેં કે રામા નતા બોલે છે ના બેટા હા હોવ જઈને એને આવતો એને બીજા ચા આજે ને મગન આ તો કઈ ગયા આજે માનવાનું આજે ના એ ના એ કા ના આજે છે ને Ừ, nó cái nhảy nhà đi cáp mà chín muốn nó phải cả lần cái ba tới cái xin cái những cái tận phải cả à phải giá chứ nó hay tận nhà muốn nói nhà cái cái đó tao phải nhà cái tay cái là cái ba người ta nói nó mà chứ nhà chứ nó phải giá chứ nhà chứ nó bị cái là đi anh cho cho à, nhà cả Muy rápido. Anto ya di, jangan hal kah. Ah, pasal ya di, tapi cái kan, kita nak punya, kita nak, ah, jangan mati. Ah, bisa ya nufan, ya di, ya à, à, à thấy hei dah jadi apa itu tu? Himjan, oh, ya di, oh, ya cái ಹಾಗೇನ ಹಣ್ಣಿಯಾಗೈತಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಓ ಯಾವಾಗ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಬು ಹಾಬು ಹ್ಞೂ ಯಾವುದು ಓ ಯಾವಾಗ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ は行かれた噴火に。いやね、噴火始まるね。噴火に。うん。Hati nabi ya, ya ada. Eh, kau mana aja, pakai pipa je, ya sini kau ini. Mana aja nu, ya ya ada jangan mentar je. Nah, ada. Eh, aja mah biaya aja. Aja nu, aja mana aja hai mi quay giờ khác là ừ, muốn nói biển làm nó bạn mày ta nói biển nó mang thử à bãi nhá chứ cái nồi nó bị say kìa nhà kìa đó nó mà ừ. nói cho giàu chứ cho nó gì cả à mi quay giờ cho nó gì nhà cái giàu thì nhà à bắt cái bạn quan mà được nhà cái

bagat mga tagana niya kada yada kam kada kada yada bagat mấy cái ừ thấy không em thấy không em hai cái lại cho tôi này em hút ra là mình hai cái anh tôi này 하나가 내거야 어 하나 하나 Đấy không? Ta mới làm. Để mấy giao đi. Ừ. Để mấy cho mình tên. Mấy cái mặt ta cho mình hiện ra cái thai là mình. Không cao các bạn. Không có mặt ta bị sao. Mình hiện mình tên. Không cao à. มันยาวจุม่จะมาแม่จะตัดมันขับก็ตัดไปมันเข้าว่าไม่เยอะเลยตัดเยอะยาวจุจนตาแม่พี่ไม่ก็ไปจำแม่พี่จำไม่เห็นมันก็มาแล้วไม่ใช่เห็นหรอกพีเข้ามาไปถ้าว่าใช่ไม่ใช่ใจแต่ถ้าจะยินตาเห็นตา lên Ya, chứ chấp mẹ tên chứ mình ya, tên cho giao chứ yang yang yang yang bây giờ ya entah juga kan malah bisa nyekan kau kau apa memang aja sama sama kembali nomor deh em giờ làm nhau chứ làm ừ, nhau chứ ừ, ai bảo hoàng thì ai bảo hoàng biết cái nào đó ya ta cho mẹ bên nhà chứ mẹ biết cái mẹ bên nhà ra lần nào dạ, các nên dạ, thay mà cho mẹ bên nhà thay quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không chứ, dạ, dạ. dạ, chứ, mà, Raja, raja. Ini kok apa yang bang? Oke deh kan bang. Mau ya nhau, Ya. Raja, raja. Bang bang yang, oke deh kan bang bang bisa bang bang. Ini kan ada ikut sejuk dah. Oke. Dah biar nama dia. Mengikut, mengikut, mengikut, mengikut jangan. Hey, hur med gäddan? Nej, men med dig. Ja, han jag kan man känna dem då. Han var vad det I Han gick det I han hade den. Det där det That's jag the Oj, det är didn't Ja, men. Mamma min bonne. thấy anh nè à bây giờ tay phải giờ bây giờ cào ừ. anh ừ này nào nó khác gì. vậy à, anh vậy dạ dạ 응, 나비 해야지. 나는 비. 나야 비. 나야 나. 음, 반, 반면 나, 나봐 겨라. 음, 나야. 나라 비 나게. 나, 그, 누야 와. 나노 비. 나노 나노 나노 나노. 그 해야지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 Raja je nak wan kai hak wan nak. Kan nak panen apa dah nak ke jam. Nyai kan. Kai nak jam. Nó yang je. Nah kan dah dah yang je. Dah jawab. Nah kan dah yang je. Apa kena wajah. Tuhan tak wajah apa hal. Nyai kan. Nó hawag tayo na. Hadap ay tanig. Anak ka, anak ka, anak ka. Ito ba? Ay, niya ka, no, niya. Muna huwag ko. Waga, tayo ay no yagi. Ay, bay, asna yam. Ay, manay da. Agi ha bandu. Ay, deka. Ay, wabi. Ang kaw ka da. Ay, wabi. Ay, wabi. Kawat, ay, ba. Ay, dapat. Ay, jay man. Ay, cái cái ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಾಮಕ ಕಥವ ರಾಮಕ್ಕೆ ತನಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಪೆ thấy qua mẹ à, này thấy kia và nó bị đợt thấy qua mẹ tập hành này thấy qua thấy ai thì nó bị đợt này cái kia và mà nó gì đây nhà kì thế này, nè ừ. Má tì hết rồi má. Đấy, dạ tập hiện. Bạn hay cầm nó. Thì qua kia sầm mạng. Mm-hmm. Mm-hmm. なんだろうなわかなんだばだんだのさだわかんばなんだなんかなんだするんだよなんだわかるはいじゃあどうとまいはんだよなったばいはいじゃあどうとまい なんかあのって、向いてる。向いてる。おい、あのや。で、ダメであんたに言えばいい、あんたの。はい。で、ね、あ、顔はあぶんでる、あげる。はい、でね。うん。うん。やで、うん。何やってんのバレてんだよ、顔は。 Jaarin kamaya. Laakin dili tahan jaarin akan tahan. Engkau kan hoto. Hai. Jaarin. Jaarin. Oh japai. Nah juga sendal. Jaarin hoto be. Jaarin. Oh ahna na jadi tu. Ini juga sampai yang dari aja. Hai. Jawab dekat begitu. Jawab. Oh atai benar. Bebeği kadın abi alınır. Gel ben. Jadi, mau tiga be, tiga be. Jadi apa jalan hendak? Iya kan? Iya kan? Aku teh, teh jam, hah? Teh jam, hanya teh jam. Hanya deh, hendak orang ini. Kau nó ra tới già chi vậy đó nói là nó trời mà hành ra mà học lại nè bà thế mà thế mà thật nào thế này đó ấy cho game chơi nó là gì sao mà thế nào đó thả bây giờ cái thả bây giờ thế bây giờ cũng quăng này 안녕하세요. 음, 감자지. Mẹ rau thì tiền cho phải Mẹ rau Tio Tio Tio Nếu bà hơi kìa Tio hết rồi Tio ừ. À bây giờ anh phát giờ Anh phát giờ này kìa Anh phát giờ này kìa ừ. Quay này. Thì cái gì này? Rồi, đấy nào. Nó khăn, nó khăn, nó khăn được. Nhào đi. Ừ, nó bị khét, nó khăn. Này à mình, cái này là nó chừng nào. Nhưng mà tao nó hao cái này. Nhà cái. Cái bị hết rồi, Thế. Nó đã. Nhớ à. 長部やあとなんだなこの味のあれじゃ味ねまかじゃあのけんいやよこんうんやげやでやげまじゃなおじゃんとのまでうんやはじあらなもはいべさんかさえたぽまあやばかなんだわ nghe cái thấy chưa mà chị nó cái chết quá, Nunggu jadwal. Ya, kita chết đi kan dari nó, liwat. Nunggu, ya, kau wala. Itu kan wadah apa? Ha. Oi. Hả này, ừ. thấy cái gì bây giờ này Nè con Nè Nè nhà bây giờ nhà bây giờ má cái chảo má quả má hiện má nó Đừng hệ này rồi Thấy anh nè Nè anh gì cho nên bác Nè nè Mới răn được chắc bà Dạ kìa Dạ dạ chứ Bị sai Bà nằm à Không cần nữa Bị sai bà nằm à Nằm à hả chứ Rõ thân rõ thân Né? não Harbiden telefona madam. Hep é, ang ah. tá, Ito sa'yo baga. Hey. Hey. Tayo mo dyan. Parang ganito. Hey. Aja po. Hafin. é, bitar dyan. tá ka siya tiyan. Hmm? Ha? Parang ganito. ಮುಖಾಜಿನಿ ಮುಖಾಜಿ ಹಾಗೆ ಅಜಂತ ಸಾಮಾನ್ ಏ ಆದ್ಯ ಆಬಿ ಮನ ಆದ್ಯ ಆದ್ಯನು ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ಯನು ಮನ ಆದ್ಯ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಯಾವ್ದಾರ Thank you. Ano ba lang? Ayan. Ha, mo, mahab dyan ang giờ ya. Mo, wadyan na. Ha. Mo, yadwa. Ang kanya niya, iwan mo ata ba? Ako ka daw. Iwan mo, ha,

rupanya kejauhannya abijana hat saya tetap pernah itu bangun mana tu nabi nak mereka tabai nabi nabi bayu saya kan hat tanya tak nak hatanya nabi hatanya ikan cuma hei kau hei yang kau itu hum hum yang cuma nhớ chả bà đấy thế chị cô hãy đi một lần tập này hãy hãy chị chả vậy đấy hãy bạn cho mình mình nói cho đi hiện cả hãy cho ta mình về cho hãy bạn cho mình à bèn mà hãy bạn cho mình Enggak biar. Enggak maaf. Dawan. Nada yang kiri. Hmm, ada kelas mana aja? Ada handel, ada mana mana. Ngan deh kan ada. Baca paman. Kecain sulu sih. Iya. Baca. Hmm, hmm, hmm. Mari wah.

Nada, nada. Nada, nada, nada. Nada. Ya se va a salir. No, no, no. Hả dạ, dây dây bà. Dây bà? Ừ, hả, tôi dây. Dạ, dây bà. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ.

ആടരും നഹത ജോ ഹേ നാഖേ ജാഗത ജത നാഖേ വാണിനെ ജഹ ജാഗത ചിനാഖ ആഖേ है ना ना पिला पता ना तो ही पे ही पे नुका ना लग जा कहीं हम हम कहाँ वाली चावा हम कहीं 兄弟さん大変でね、なんか、ねえ、だけでやるの。あんたヘビーハッピーになった。やるやる。やる。今回さ、ね、かんたら、ねっちゃなま。はいだ。だからやる。うん。なんだろうね、ルチャであんねえま。あの辺であんねえの。うん。やじの辺。あんまねっちゃんの、あれ。 나가서 와지 받는 건 하지. 당연하게. 하여나. 하여나. 농에 전데. 하여나 이제 와도 안 좋아. 나가면 좀 와봐. 하. 하여나 이제 보자. 그 아들이다. 대비제 한테 가게 다 되게 마비게 한대. Nej, men det är det borde man. Nej, men det är det. हाँ पकड़ लेना हम्म जल्दी पकड़ हम्म नहीं जल्दी पकड़ हम्म हम इसे काम दे दो मामा नहीं क्यों हाँ यार देखेंगे हाँ जा भाई

Dari apa? Dari apa? Nanti kita jadi hendak apa? Nukuan. Dalam tu kita apa? Tangkuan saja. Untuk apa apa yang jadi? Nanti kita apa yang anda? Kasih kita makan anda mah. Kita kita apa yang apa yang? Bahan kita hei tapi. Tapi mereka apa yang apa yang saya? Ya, mungkin jadi anda. Ada berapa? Dalam kita tangkuan saja nunca ya manga hena ada nunca di anda dan nunca kan anda dah hai các bạn ấy mấy cái hiện kia là giờ đi tính cái hiện nó cái hiện kia tên là nhau cái hiện kia à rồi mình bây giờ dây ngoài tùy họ thì tùy họ thì hay dây ngoài mà là giờ thì hay dây thì nói cái hiện kia tên là hay dây 사람들 응? 담겨. 에빈? 예. 헤이드나 비셔변도 헤이드. 뭔가 빨리 하면 된다. 나도 안 되는 거야, 미안 되는 거 아니에요. 막이 아니야, 맞으니까. 헤이드. 사도 더. 뭐야. 나시 나고 안지. 응? 나시 혼이 나. 혼이 나, 너무 나고 안지. 자산대로 막이 안 자산. 아니, 완전 봐봐. 헤이드 그냥. Hayran. Kanya na. Kaya nó niya. Ano yan? Ha? Bakit? Eh, may Này, mình khai cho anh đấy. Anh mà ăn nó ăn. Ăn nó ăn. cái cái bây giờ nhân nó các bạn các bây giờ. Cái ăn đấy nó bây giờ. cái bạn cái bây giờ, cái bây giờ. Này anh. Cái bây giờ rúdda húnálam, húndamtam. Násere mondom, ma jágyó, hogy hát húnálam, nem mondja. És én gyújtom jágyom, ennyit a hal. Kávat jágyom, hol beadom, hogy. Ne egyább idő. Ne, hát nyigás. Na, de tegyünk eljön.